cô giáo Dạ, chúng con xin kính chào sư ạ. Bà con ừ, có nghe tiếng chuông nhà thờ không ạ? À? không ạ. Ừ. 6 giờ sáng nếu mà có nghe nếu mà có nghe thì chờ một chút dạ. còn nếu mà không có nghe thì tôi tiếp tục dạ không không không, không nghe nhìn, tôi nhìn là tôi nhìn thấy em tôi nhớ một câu thơ là tôi nhìn em mà thấy cả quê mình cõi này tôi nhìn thấy em rồi tôi thấy cả bốn mùa một ông thì cái đầu không có tóc còn ông đầu tóc không mùa đông không mùa xuân <laughs> tôi nhìn em mà thấy thấy cả quê mình <laughs> <laughs> ok bữa nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh đại phương Quản mà phải nói rõ là cái bài kinh này đó là một cái bài kinh rất là sâu và chúng tôi rất là coi nặng cái bài kinh này mặc dù kinh nào cũng như nhau quan trọng hết nhưng đặc biệt cái kinh này chúng tôi anh để cho nó bán yeah, dạ, để thì uh, kinh nào tôi cũng coi nặng hết nhưng mà đặc biệt cái kinh này đó là được xem là một trong vài ba cái tài liệu gối đầu bắt buộc ừ, của các hành giả các thiền sư ở các thiền viện ừ. bài kinh này rồi bài kinh mô khá ra chát mô khá ra chát trong trung bộ kinh mô gác chữ chữ h mô khá ra chát trong trung bộ kinh rồi ờ, kinh này rồi kinh ờ, bờ bên kia kinh đáo bỉ ngạn kinh bắc ờ, kinh đáo bỉ ngạn kinh parayana đó là những cái bài kinh mà được xem là tài liệu bắt buộc ờ, của các hành giả các thiền sư miến điện muốn tu cho mình hay là muốn dạy người ta đều phải đọc qua đọc kỹ đọc qua mà phải đọc kỹ cái kinh này đây là lý do vì đâu mà chúng tôi đã đưa cái kinh này vào trong Calama một nhưng mà sau khi đưa vào rồi in tới cuốn 3 thì chúng tôi mới hối hận hối hận cái chỗ là ừ, bà con sơ cơ mà đọc cái kinh này cái đâm ra sợ kinh tạng à, cho nên hối hận mà tại sao lại giới thiệu một cái món mà khó nuốt như vậy à, cho nên chúng tôi mới là giảm đô từ từ giảm từ từ xuống tới quyển 3 thì thấy là dễ nuốt thì tới quyển 4 quyển 5 cũng dễ nuốt chứ còn cái này thì bắt buộc phải là học a tỳ đàm thôi thì tôi quay lại cái kênh này mình lỡ in rồi mình phải giảng cái à, giảng cái và kinh này nó quá sâu đi cho nên là không thể nào mà trong một ngày thứ hai mà giảng xong và bài kinh này phải được chia ra tới chắc cũng tầm tầm là cũng nếu mà giảng là đúng ý của tôi là phải giảng hai tháng tức là 8 tuần đấy hai tháng 8, tám bài giảng mới hết về kinh này đấy thôi thì bây giờ tùy duyên tôi tôi tôi tôi xiên cái đầu tôi nói cái đó ừ. thì chị hôm vừa rồi đó là mà ngày mai có chiếc tá ngày hỏi ngày sợ phất thế nào là trí tuệ thì ngài sẽ là phát trong vô số cái định nghĩa về trí tuệ này thì ngài chọn ra một cái định nghĩa mà phải nói là rốt ráo sát sao nhất đó chính là trí tuệ bốn đế bởi vì ngoài cái trí tuệ bốn đế thì tất cả cái trí tuệ còn lại đều là sự quẩn quanh hết sự quẩn quanh hết à, chỉ có trí tuệ là bốn đế là nó mới dứt điểm cái cái, cái, cái, cái cuộc hành trình ngu xuẩn của một phàm phu à, đây chính là lý do vì đâu mà ngài sẽ là phật ngài đã chọn cái câu trả lời là trí tuệ bốn đế hiểu biết bốn đế chính là trí tuệ thì sáng hôm nay chúng ta học thêm à, một vài chữ nữa ừ. trong chú giải kia rất rõ cái chỗ này nói là nhức đầu thì tôi cũng nói không nói thì bà con nói tôi nói thiếu không? Ừ, bà con là có đọc chứ còn không đọc thì sao biết tôi nói thiếu ừ. thì trong chú giải nói là cái vị mà hỏi này là đệ nhất về vô ngại giải và cái vị trả lời đó là đệ nhất về trí tuệ Đấy. và ngày sẽ là phất khi mà ngày nghe ngày mai có thể ta hỏi đó thì ngày hiểu ngay là câu hỏi nào liên hệ đến pháp hiệp thế và cái câu hỏi nào liên hệ pháp siêu thế nghe cho kỹ nha nói về pháp siêu thế đó thì lấy tuệ là nhắm tới cái cốt lõi là trí tuệ nhưng mà nói về pháp hiệp thế đó thì cái cốt lõi là nói về tâm đấy cho nên đây chính là lý do vì đâu mà trong kinh Đức Phật ngài rất nhiều và rất nhiều lần thậm chí là vô số lần ngài dạy rằng này các vị kheo khi ta tâm cùng tu với tuệ đây nhớ nhà tâm cùng tu với tuệ sẽ đem lại lợi ích lớn quả báo lớn thì tâm ở đây tức là đỉnh cao của pháp hiện thét có nghĩa là thiền định đấy, chứ tâm trong trường hợp này phải hiểu như vậy đó không? khi tâm được cùng tu với tuệ thì sẽ đem lại lợi ích lớn quả báo lớn thì trong trường hợp đó chữ tâm ở đây đó là đỉnh cao là cốt lõi sao công của pháp hiệp thế để trong pháp hiệp thế đó thì gồm có dục và thiền không thì dục đó là là không có gì để nói về cái thiền á, thì, thì chắc trong rung này các vị cũng ngạc nhiên là tại sao cái thiền được xem là đỉnh cao của dục giới là bởi vì thế này trong cái tâm thức của một người hưởng dục họ không thể hiểu được rằng bên ngoài của dục còn có cái gì không hiểu được cái đó nhưng mà riêng về cái tâm thức của một người chứng thiền thì họ biết toàn bộ cái gọi là thế giới này họ biết rằng ngoài cái thế giới dục nó còn có cái thế giới của thiền và họ cũng biết rõ dục ấy nó gồm có bao nhiêu cảnh giới yeah. dục đọa xứ và dục thiện thú dục đọa xứ là bốn cõi đọa đó còn dục thiện thú là nhân thiên yeah. thì bốn cõi đọa ra sao và nhân thiên ra sao thì quý vị chứng thiền họ biết rất rõ dĩ nhiên cái biết họ là trong cái hạn chế của phàm phu hoặc là của tinh văn thôi chứ không thể nào bằng vị độc giác hay toàn giác rồi nhưng mà ít ra là họ biết rõ biết rõ cái biết không có thông qua uh, sách vở và nghe lời dạy của ai hết mà thông qua cái chứng ngộ của bản thân không đó ờ, cái thiền đó. thiền ở người chứng thiền hiểu được cả hai cảnh giới thiền và cảnh giới dục mà tam giới này nói gọn là chỉ có hai thôi. đó là cảnh giới thiền và cảnh giới dục nha thì người chứng thiền họ hiểu được cả hai cho nên đây là lý do vì đâu mà cái thiền định nó được xem là cốt lỗi cao nhất của cuộc sinh tử có một điều là cũng trong Kalama trong Nhật tụng Kalama chúng ta có một bài kinh à, bài kinh Đức Phật dạy thế này này các vị kheo có một khác biệt rất lớn giữa người biết Phật pháp và người không biết Phật pháp à, đó là cái từ của tôi chứ trong đó trong đó thì nó là giữa một người đệ tử Như Lai và không phải đệ tử của Như Lai à, nhưng mà ở đây thì mình mình nói mình còn có cách nói khác nữa đó là người biết Phật pháp và người không biết Phật pháp thì ngài dạy rằng đệ tử như lai giàu có làm các công đức sanh về các cõi dục thiên thì từ đó đi luôn chứ không có quay luôn cõi cõi, cõi đọa và đệ tử như lai giàu có đắc khi đắc thiền về các cõi phẩm thiên thì cũng từ đó đi luôn không có quay về cõi thấp riêng về cái người mà không phải đệ tử như lai họ cũng có thể làm các công đức để sanh về các cõi nhân thiên dục giới hoặc là họ có thể chứng hiền để về các cõi phạm thiên nhưng cái chuyện mà về cõi dục thiên rồi quay trở lại chịu đọa hay là quay về đi về lên phạm thiên rồi quay về chịu đọa là cái chuyện chuyện tất nhiên tất yếu này nhớ nha ừ. chẳng hạn như ông ông ông ông gì đó ông ông Atida đó cái ông mà đến coi tướng thái tử tất đạt đó. Ừ. thì ờ, ông đã sống 120 tuổi ừ, sống 120 tuổi và ông đến coi tướng thái tử xong thì ông ông khóc và ông cười ba tiếng thì vua tịnh phạn hỏi vì sao mà sư phụ ông kêu ông kêu mình sư phụ vì sao sư phụ vừa khóc vừa cười thì ông nói ta cười là vì ta mừng là một vị phật vừa ra đời để tế độ chúng sinh nhưng mà ta khóc là bởi vì ta không có duyên để gặp ngài ta chỉ sống gặp 7 ngày nữa là ta mất rồi này thì khi ông mất rồi ông sanh về cõi phi tưởng phi tưởng ông sống 84 ngàn đại kiếp xong rồi ông trở xuống ông trải qua một kiếp độn thì trong đó nó không nói rõ là kiếp độn là kiếp trời hay kiếp người nha kiếp độn vì phạm thiên không giờ mà đỏ thẳng mà phải không vào một kiếp độn kiếp trung, trung gian nó trăng xích trăng xích đúng một kiếp trăng xích ghé một kiếp trăng xích xong thì ông ông ông đi xuống làm con trộn trả là cái nghiệp xưa đó ông sang xuống làm con trộn nhớ nha làm trộn thì cái vị biết mà đã vô mang cái thân trộn thì mệt không? một là cũng u mê suốt suốt kiếp còn hai nữa là cũng phải sát sinh trong cha dân con trộn nó ra sinh lấy gì nó ăn Đấy. phải sát sinh rồi tới khả năng đọa lạc rất cao Đấy, rất cao ừ. cho nên ở đây nó ngày ngày ngày ngày sẽ là phất khi mà ngày nghe ngày ngày ngày ngày, ngày mà có chúng ta hỏi ừ, hỏi về các câu hỏi để ngày, ngày tự ngày hiểu ngày phân định ra à, cái câu hỏi này nè là nói về pháp thế gian pháp hiện thế cái câu hỏi này là nói về pháp siêu thế tức là bốn đạo quả và niết bàn đấy thì cái, trong chú giải ghi rõ tất cả pháp hiệp thế đều lấy tâm làm cốt lõi tất cả pháp siêu thế hữu vi lấy tuệ làm cốt lõi không Đấy. Ừ. cho nên các vị để ý từ cái câu đầu tiên mà cho đến câu cuối cùng của của cái bài kinh này đều nói về hai cái pháp môn chỉ và quán không? rồi bây giờ vừa rồi là chúng ta học về trí tuệ thế nào là trí tuệ thì ngài sẽ là phát đứng trên lập trường của một bậc thánh và cũng là một hành giả tuyên niệm xứ cho nên ngài đã trả lời rằng trong tất cả các trí tuệ thì cái gọi trong tất cả các thứ trí tuệ thì cái mà đáng gọi là trí tuệ nhất chỉ là cái khả năng hiểu biết rốt ráo về bốn đế thì cái đó mới đáng gọi là trí tuệ như vậy cái câu này là ngài trả lời trên cái cái gì ta trên cái vụ lập trụ trường của một bậc thánh một người đã hiểu bốn đế và cũng trên cái lập trường của một người hành giả tứ niệm xứ không và tiếp theo cái câu thứ hai là ngày mai có tới ngày hỏi thế nào là quyên nhà nát tại sao tôi không nói tiếng việt mà tôi lại nói tiếng Pali là bởi vì sao là bởi vì cái chữ ni nè xưa giờ đó là người nào mà có kinh tạng thường thì thể chữ quyên nhà nát luôn luôn được dịch là thức đấy nhưng mà riêng trong cái bài kinh này nè thì à, ngài à, ma có thứ tá và ngài sẽ phát đều hiểu với nhau rằng cái chữ này à, nó là nó đồng nghĩa với cái trí tuệ quán khi mà tu tập bốn niệm xứ nha uh ừ -huh. như vậy thì chúng ta đây chúng ta có cái bút chúng ghi xuống nha ừ. trong kinh này thì chữ quy nha ná nó phải hiểu nó là thức thức tri là thức tuệ chứ không phải là thức không nếu mà thức không thì nó trùng không và chúng ta ghi cái này danh từ là quy nhà né tức là sự nhận biết nhưng mà cái động từ là quý cha na tí là nhận biết đó là một cặp cặp thứ hai xanh nha là tưởng người việt không học giáo lý thì không biết tưởng là cái gì thì ở đây ở trong ngay từ đàm giải thích tất cả cái gì nó tụ về hồi ức ký thức kiến thức kinh nghiệm hồi ức ký ức kiến thức kinh nghiệm lập trường quan điểm thì tất cả những cái đó đều gọi được gọi là tưởng à, tưởng không? thì à, tưởng ở đây cái động cái danh từ nó là sanh nha à, nó là concept nhưng mà cái động từ nó là sanh cha nà tí hả nhớ lại ôm lại nha danh từ là quyền nhà ná động từ là quyết cha nà tí còn cái sanh cái đó là nguyên nhân ná, còn cái dây cái tưởng cái danh từ nó là sanh nha mà động từ nó là sanh cha nà trí rồi cái thứ ba là trí cái danh từ là quay nha mà động từ là bách cha nè chỉ dễ nhớ mà à, dễ nhớ cái danh cái động rồi thì ở đây trong cái câu hỏi này này thì ngày ngày ngày mai có thứ tá và ngày sáu là phát điều hiểu ngầm mà cái chữ nguyên nha đó đây là ám chỉ cho cái trí tuệ quá cho nên ngày mới hỏi ngày mới hỏi nha ngày ngày ngày mới hỏi ngày ngày sáu là phát kỵ chứ thế nào là thức trong trường hợp này ờ, thì thì ngày sẽ là phát ngày trả lời thế này thức ở đây có nghĩa là biết rõ các thọ ừ, được gọi là thức ừ, biết rõ các thọ được gọi là thức thì thức ở đây gọi là thức tri có nghĩa là trong lúc mà tu tập tự quán hành giả biết rõ ừ, hành giả biết rõ cái này là thọ gì thọ gì thì cái cái biết đó được gọi là thức tri à, rồi nhớ cái đó à, nhớ cái đó và thêm một cái định nghĩa nữa nó bị nó bên phía a tỳ đàm á thì thức đen hay tri đen nó còn có một nghĩa nữa đó là toàn bộ sáu thức à, thì nó gồm à, nói gọn lại mình coi ngủ sung thức nó gồm có mấy thọ à, thì mình thấy rằng cái ngủ sung thức nó chỉ có có bốn bốn cái thức đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt luôn luôn là thọ xả còn cái thân thức thì có lúc là thọ lạc có lúc là thọ khổ nha à, cho nên ở đây mình thấy ở đây là khổ lạc xả là khổ lạc sẽ về ở đây có hai định nghĩa định nghĩa một là nếu mà cái chữ thức này mà hiểu thì nghĩa à, nghĩa phổ thông á thì á, là ám chỉ cho sáu thức à, ám chỉ cho cho cho cho cho, cho, cho ngủ sông thức à, nhớ nha à, cái, cái chữ thức ở đây mà hiểu thì nghĩa phổ thông là ám chỉ cho ngủ sông thức ừ. có nghĩa là cái biết mà bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt là cái biết luôn luôn là không hỷ không lạc không khổ mà chỉ có xả thôi nhiều người không học ở thì đàm thì không biết chỗ này cái vị nói là tôi nhìn cái đó tôi vui quá hoặc tôi nhìn cái đó tôi giận quá thì rõ ràng là hai cái nhìn này tôi nhìn bằng hai cảm giác cảm xúc khác nhau phải không tôi nhìn cái này tôi vui quá tôi nhìn cái kia tôi giận quá tôi nhìn cái nọ tôi sợ tôi nhìn cái nọ tôi mừng tôi vui thì như vậy là cái, cái, cái, cái cảm giác của của nhận thức khác nhau nhưng mà không ai thì làm hay không luôn luôn và luôn luôn cái cặp mắt của chúng ta nó chỉ làm cái việc chụp hình thôi nó không có ý kiến nó không có cảm xúc đứng kèm nó chỉ có thoại xả thôi không vui không buồn còn cái chuyện mà đằng sau cái thấy đó mà ta vui ta giận ta sợ ta buồn thì cái đó lại là một cái chuỗi tâm thức bên lộ ý môn gọi là lộ ý môn tiếp nối áo nút banh thanh nó cho tới vị thi à. còn ở đây là ban cha đoa vị thi là lộ ngũ môn bản thân lộ ngũ nó nhãn nhĩ tỷ thiện nó chỉ thổi xả thôi có là mình làm mình nghe cái này mình thấy đúng là cái, cái thanh tâm này nó vô ngã có nghĩa là người không học ở thì đàn cứ nói là tôi thấy không tôi vui tôi buồn tôi mừng tôi sợ nhưng mà Adidam nói chỉ trong một khoảnh khắc nhìn thấy cái gì đó và có một cái cảm xúc ra sao thì ngay trong khoảnh khắc đó vô số cái thành tố tâm sinh lý không tiếp nối nhau hợp tác kế thừa và hợp tác nhau để làm nên cái gọi là một cái cái nhìn này, một cái nhìn vừa ý một cái nhìn bất toại à, thì nó phải cần đến nhiều cái thành tố tâm sinh lý yeah. À, sinh lý đây là gì đó là thần kinh thị giác ừ. đó là nói gọn còn mình nói mình nói cho đủ thì cái thần kinh thị giác phải dựa vào bao nhiêu thứ sắc pháp nữa à, nó mới có thể trụ được chứ không bao giờ chỉ riêng cái thần kinh thị giác mà nó, nó tồn tại lơ lửng độc lập một mình chỉ không có không có nha không có ờ, nói thần kinh này thấy được là nhà thần kinh thị giác đó là nói gọn chứ còn nói cho đủ là thần kinh thị giác và những sách pháp đi kèm nhớ nha ừ. rồi bên tâm cũng vậy khi mà con mắt nó chụp hình để chụp cái hình chưa có cảm xúc vui buồn thì ngát gì hết chỉ chụp hình thôi nó cũng cần đến rất là nhiều cái thành tố như là tâm sở tối thiểu cũng phải là bảy tâm sở biến thành tối thiểu đó không xúc thọ tưởng tư mê mạnh quyền tác ý nó phải có dạ, nó phải có trong đó thì nó mới làm nên cái việc thấy mới tới đó thì nó, nó cộng chuyện đó mấy chục sách pháp cộng với bao nhiêu tâm sở bảy tâm sở dạ, mới cái cho là cái thấy thôi còn cái chuyện mà mình thấy mà mình vui mình buồn đó là lại là một loạt cái tâm khác như vậy thì sự có mặt của mỗi chúng sinh nó là một cái tổ hợp nó là một cái tổng hợp của vô số thành tố vô số điều kiện vô số nhân viên để nó làm nên cái nhìn cái thấy cái nghe nó làm nên từng cái khoảnh khắc vui buồn của mình này từng cái khoảnh khắc thiện ác buồn vui của mình là nó đều cần đến vô số thành tố tâm sinh lý này thì cái này gì nghe là học ra lý thuyết là như vậy nhưng mà khi tu tập tuệ quán trên phương diện thực hành đó thì mình sẽ thấm thía một cách đặc biệt là mình thấy rõ ràng là cái vui cái buồn nó do rất nhiều duyên mà có và nó cũng do duyên mà nó đi đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai cái vui buồn nào cái thiện ác nào cũng mong manh vô cùng bởi vì các duyên mà tạo ra nó đã mong manh cho nên bản thân nó cũng mong manh cái sự hiện hữu của nó nó là chống quánh chấp choáng phù du ờ, ngắn hạn nhớ nha mà cái này là đó là lý thuyết chứ còn thành giả thuyết định xứ mới thấy mới ngồi với một chút xíu thôi là buồn vui giận mừng sợ tức tiếc dễ sợ chưa mình ngồi chút xíu thôi mình thấy buồn vui giận sợ mừng tức tiếc à, mình thấy quá chừng luôn có chút xíu thôi mừng vui giận sợ buồn tức tiếc mà đôi khi người không có tu thì mình cứ cứ cứ nói là bữa nay tôi vui hoặc bữa nay sáng dậy có cái gì đó bực mình mình nói rất là gọn và khi mình nói gọn quá đó, mình không thấy được cái bản chất lắp ráp tổng hợp giả tạm giả lập ừ, của cái thân tâm này nhưng mà chỉ có tứ niệm xứ mình mới thấy tất tắc là buồn vui giận sợ mừng tức tiết đủ thứ phải không ừ. cho nên là, là đây ngày mới định nghĩa cái thức tri đây là gì đó nghĩa là biết rõ biết rõ à, biết rõ sự có mặt à, như vậy đây có hai nghĩa một là biết rõ sự có mặt của ba thọ đó là thức tri trường hợp thứ hai ở đây ám chỉ cho ngũ sông thức nhưng mà đó là hai nghĩa nó cho đủ nha chứ còn riêng cái bài kinh này thì cái chữ nguyên nhớ na ná này ám chỉ cho riêng một nghĩa thôi đó là trí tự quán của học giả trong lúc nhận biết ừ, nhận biết đây là thọ gì thọ gì thì cái nhận biết đó được gọi là nguyên nhà má nha ừ. cái thứ hai ờ, là cái tưởng là gì sẵn ở đây tôi nói luôn tại sao mà cái bài kinh này có nội dung hơi lạ lạ như vậy là bởi vì thứ nhất đây là cái điểm tư duy rốt ráo của các bậc thánh các ngày phải như mình ăn rồi cái suy nghĩ ông a bà b rồi chùa miễu rồi đệ tử học trò cúng dường rồi buồn vui rồi danh lợi chức tước quyền lực các ngài các ngày chỉ suy nghĩ về cái bản chất của bản thân và thế giới đấy nhớ cái đó ờ, và đồng thời ngày mai có thực tác ngày cũng muốn thông qua cái cuộc vấn đáp này mở ra cho người sao và những cái uh, nhận thức sâu sắc Ờ, về con người của họ và về cái con đường tu chứng nói riêng và con người của họ nói chung tại sao tôi tôi tôi lại nói như vậy là bởi vì từ xưa đến giờ mình cứ nói là tôi học giỏi tôi thông minh tôi trí thức không tôi biết cái này tôi biết cái kia nhưng mà trong cái nhìn của bậc thánh á, thì tất cả những cái biết đó nó chỉ là tưởng thôi tưởng là gì tất cả những gì nó thuộc về hồi ức kiến thức kinh nghiệm quan điểm không? lập trường thì tất cả cái đó đều là tưởng không kiến thức về à, kiến trúc hội họa âm nhạc khoa học uh, lịch sử khảo cổ bla bla bla, bla. tất cả những cái đó đều là tưởng vì sao vì tưởng có ba một là dục tưởng tất cả những cái tưởng mà liên hệ đến năm trần cảnh vật chất thứ hai là thiền tưởng có nghĩa là khi một người mà đã tu tập thiền định ý, thì toàn bộ vũ trụ này đó với họ lúc bây giờ nó chỉ còn lại có 10 thứ 10 thứ để quan tâm còn 10 thứ đó gồm có đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng thử không ánh sáng và tâm thức còn ngoài ra đó là tất cả là zero khi mà vô lượng thứ mọi thứ trong vũ trụ đó họ chỉ còn ở chừng đó thứ thôi thì lúc bây giờ họ mới chuyên tâm được còn mình thì sao à, ăn nè mặc nè ở nè đi lại nè truyền thông này, y tế này giáo dục này chính trị này có gì coi nội tôi kể tôi kể là tôi kể gọn đó là mình đã thấy khùng rồi mà trong riêng cái nghệ thuật là nó biết bao nhiêu nhánh trong đó rồi chính trị nó bao nhiêu nhánh trong đó rồi khoa học nó biết bao nhiêu nhánh trong đó rồi cái gọi là hội họa nó bao nhiêu nhánh rồi âm nhạc nó bao nhiêu nhánh rồi khảo cổ nó bao nhiêu nhánh trong đó biết bao nhiêu trùng trùng cho nên khi mà nó loạn như vậy đó thì không có tập trung trong khi cái, cái trong cái đầu của người tu thiện là chỉ có là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng và tâm thức chỉ có chừng đó thôi nhớ nha ừ, nhớ nha chừng đó thì ờ, thì cái này này lúc là bước là bây giờ là họ nhìn dòng nước cũng niệm là nước họ nhìn cái tô nước họ cũng niệm là nước cái giọt nước đang nhiễm họ cũng gọi là nước nhìn con suối đang chảy cũng là nước cái thác nó đang đổ cũng niệm là nước nếu họ đang tu tập về nước nha chứ trong đầu họ lúc bây giờ không có biển không có sự khác biệt giữa biển hồ suối thác sông rạch tô nước ao nước chậu nước hồ nước bể nước giọt nước làng nước nụt đúng lúc đó họ chỉ còn là nước rồi đất cũng vậy mình bây giờ mình có đầu rồi có nhà cửa con đường xá rồi tùm lum xe cộ tùm lum họ lúc đó họ chỉ còn là đất thôi họ nhìn con nước họ cũng niệm đắc đắc đắc đắc đắc họ nhìn con đường cũng niệm đắc đắc đắc đắc họ nhìn cái sân gặp thì cũng niệm đắc đắc đắc đắc giờ họ không còn dùng chú ý nghĩ đến cái gì hết à, đất nước lửa cũng vậy lửa đây tức là đối họ chỉ là một đống lửa họ không phân biệt lửa đó là lửa đèn hay là lửa lò họ không phân biệt lúc đó họ chỉ tập trung vào niệm lửa thôi. Ừ. gió đây là gì gió đây tức là họ ờ, trong thanh tịnh đạo có có dạy chúng ta gió tức là cái cái cái cái sự lay động sự lay động ừ, sự lay động sự xê dịch thì cái họ niệm cái này một cái họ nhìn cái cái lá mà gió nó lắc lắc lắc nếu mà họ niệm đề một màu xanh đó, thì họ, họ niệm xanh xanh xanh còn nếu họ niệm đề một gió thì họ nhìn cái lay lắc đó họ niệm là gió gió gió gió ừ. mà tại sao phải phải phải niệm cái đề mục này là bởi vì mình tìm cái chỗ để mình cột cái tâm của mình à, rồi khi mà nó nó đúng mất cột mà đúng mất rồi đó mình chứng định mà chứng tứ định rồi đó mình mới có khả năng hóa hiện thành tạo, cái người tu tập về một đất họ làm được cái gì khi mà họ chứng thiện họ đắc đắc định và chứng thành thông họ làm được cái gì họ có thể đi đứng, đứng trên nước đi trên nước và họ có thể biến mất ở chỗ này xuất hiện chỗ kia với tốc độ nhanh hơn ánh sáng nhanh hơn ánh sáng nhớ nha nhìn hình sáng bởi vì ánh sáng còn bị gò bó là 300 ngàn trong một giây còn cái người mà chứng niệm chứng thiền mà nằm niệm về một đất thì họ không có bị cái vụ 300 ngàn trăm ngàn trăm ngàn nữa mà họ muốn có mặt ở đâu thì lập tức có mặt ở đó đó là một đất vâng, đề một nước có nghĩa là khi mình tu đề một nước mình tập trung vào đó mà mình chứng thiền ý khi mà mình có thành thông bằng đề một nước đó, thì mình có thể à, động thổ cái là mặt mặt đất lúc giờ nó chỉ là nước mình mình có thể hơn cả động thổ đó có nghĩa là mình bất cứ một cái vật gì cứng mình có thể xuyên qua như nó như là mình đi xuyên qua một làn nước vậy đó ừ nước và đồng thời mình có thể tạo ra ờ, nước như mình muốn nhưng mà đứng trên một ngọn núi mình mong mình mong rằng có một khối nước mỗi cạnh là năm cây số thì một khối nước vung vức nếu mình muốn thì mình có thể tạo ra được một cái kỳ tích như vậy nha đương nhiên trong đó mình có nhiều người không có muốn tiêm nhưng mặt xác tôi chỉ giảng từ kinh thôi nha như trong kinh kể có một lần đó đêm hôm đức phật và chư tăng à, đi đến một kỳ bờ sông nghỉ đêm thì à, nửa đêm nước lục nó lên nó cuốn phăng phăng phăng phăng, phăng bao nhiêu y bác cái chư tăng mới bị mà phạm tăng ở bờ mấy mé sông đó. nó cuốn phăng mà các vị nhìn cái cái cái cái cái cái, cái, cái dòng chảy các vị sợ lắm phàm mà thì lúc đức phật nhìn thấy như vậy đức phật à, mới nhìn trong chư tăng có một vị đệ tử của ngài tên là gao quan bát tiết thì ngài nói ngài nói là gao quan bát tiết hãy can thiệp hãy can thiệp dòng nước để cho các tỷ kheo đừng sợ hãi thì lúc đó ngài lập tức theo mình nghe nói nhập định mà tưởng lâu phải xếp bàn nô ngài chỉ nghĩ trong bụng thôi ngày ngày ngày chỉ nghĩ trong bụng cái dòng chảy này đừng chảy nữa và hãy dựng lên dựng lên thành một bức tường nước đúng như vậy là nước ở trên thượng nguồn nó đổ xuống và nó không có đi tới chỗ chư tăng đang ở mà tới đó cái nó, nó đứng lại nó dâng cao dâng cao dâng cao thành nguyên một ngọn núi nước như vậy ừ, thì đó là thành thông không? thì ở đây là ngài dùng đề mục gì đề mục đất à, ngài dùng đề mục đất ngài dùng đề mục nước à, đề mục gió để mà ngài làm chuyện ngài cùng một lúc ngài vận dụng rất là nhiều đề mục nhưng đặc biệt ngài, ngài vận dụng đề mục đất nghĩa là ngài làm cho nó trở nên thô cứng đặc biệt để không ngài ngăn cho nó không bao giờ không, không cho nó chảy như là nước nữa không cho nó nó lưng lưu như là nước nữa mà lúc giờ nó trụ yên như là đất vậy ừ, biết là thập đất ừ, nhớ cho đó đất nước lửa gió bây giờ tôi kể tình thì một thì dễ khùng lắm tôi kể vắn tắt như vậy thôi nha đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng và tâm thức thì tất cả những cái đề mục này đó, khi mà mình chuyên tâm vào thì mình quên hết thế giới thế giới chỉ còn được bao nhiêu đó thôi thì lúc đó cái chỗ đó không phải là đất nhưng mà mình chú nguyện nó là đất thì nó thành đất cái chỗ đó không phải là nước mà mình chú nguyện nó thành nước thì nó là nước như vậy lúc bây giờ được gọi là thiền tưởng thứ ba là quán tưởng chỉ quán tưởng này rất là dễ hiểu lầm nhiều người có thể nói quán tưởng quán tưởng bữa nay nghe tôi nói cái chữ quán tưởng mà tôi là định nghĩa khác các vị đừng ngạc nhiên là bởi vì trong ngôn ngữ chỉ nó bình thường đó. giống như tiếng Việt Nam mình có cái chữ ba thì chữ ba nó là ba là bố mà ba nó cũng nghĩa là số ba à, hoặc là năm năm là đơn vị ờ, thời gian mà năm cũng nhận tên là tên một con gọi một con số chỉ nó bình thường không à, ngôn ngữ nào cũng vậy hết cũng giống như tôi nghe kể có một số ông ờ, mấy ông ờ, Việt Nam lớn tuổi đi qua Mỹ không ờ, chưa kịp học tiếng Anh đó nhớ quê muốn nhậu cái đi ra tiệm Mỹ thấy nó để cái bán hot dog thì mà không biết lan mang hot là nóng mà dog là chó như là hot dog nghĩa là thịt chó nướng nóng không làm nóng rồi ông liếc và ông thấy nó để rút bia để nghĩ bia là la de còn rút đó là gốc rễ là căn bản thì dắt bia là đi gốc là bia một cái bia, bia, bia, bia một đó ừ như vậy thì thịt chó mà nhậu với bia là dắt lầu rồi thế là mấy chàng bê cho mày như một thùng rút bia và rồi ờ, một thùng coi như là hot dog đem về nó té ngửa ra hot dog nó là xúc xích còn cái rút bia nó là xá xị mà trên đời này có cái gì mà nó vô duyên nhau bằng là ăn xúc xích mà <laughs> uống với lai nhẹ uống với xá xị nó nó thảm hơn cháu thiêu nó gì biết không đây này nhớ cái đó rồi như vậy thì ở đây cái chữ tưởng ở đây các vị thấy ngài rất là phát thì trả lời rất là gọn ngài nói là tưởng thôi à, phai vàng là phai vàng thì nói chịu hết ba cái tưởng thứ nhất là dục tưởng tức là tất cả những cái kiến thức những hồi ức những kinh nghiệm của mình về năm dục vật chất đấy gọi là dục tưởng thứ hai là thiền tưởng tức là các cái đề mục thiền định và những gì mình muốn hóa hiện thông qua đề mục đó thì gọi là thiền tưởng cái thứ ba là quán tưởng quán tưởng là sao chứ quán tưởng ở đây như tôi mới vừa nói dài dòng đó quán tưởng này có nghĩa là cái thấy của hành giả buổi đầu á, cũng là danh sách nhưng mà phải xài qua cái khái niệm tục đế có nghĩa là sao đi biết là đi ngồi biết là ngồi phải không rồi thở ra biết là thở ra thở vào biết là thở vào thở dài biết là thở dài thở ngắn biết là thở ngắn đấy đó là hoàn toàn tục đế đó là tưởng chứ còn nếu mà nói trên bản chất chân đế rốt ráo thì làm gì có đi đứng nằm ngồi ở đó chỉ có đất nước lửa gió nó xê dịch cái tâm muốn đi và đất nước lửa gió nó làm việc chứ không hề có ông a bà b cũng không hề có cái động tác dở bước đạp cũng không hề có những cái tư thế đứng đi nằm ngồi no no no nó là toàn là giả vọng chứ thực tế nó chỉ có đất nước lửa gió và cái tâm thức thôi chỉ có ý muốn như vậy thì cái động tác mà làm nên các tư thế ấy nói thì ở thì đàm chỉ là đất nước lửa gió cộng với ý muốn hết nhưng mà buổi đầu mình tu tập mình đâu có tu rốt ráo như vậy được cuối đầu mình phải có biết rõ đây là đi nè đứng nè nằm nè ngồi nè đây là hơi thở ra dài hơi thở ra ngắn hơi thở vào dài hơi thở vào ngắn nè biết rõ đây là thể trượt là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi vẫn nước tiểu lặp lặp lặp la biết rõ đây là xương nè đây là xương trắng nè đây là xác mới chết nè đây là xác uh, trương phình chảy nước nè đây là xác bị phân đoạn thành từng khúc nè xác này xác này là, là là nhiều máu xác này ít máu nè đó. thì để cái thì hành giả ừ, buổi đầu là hoàn toàn phải dựa vào đó phải dựa vào đó phải dựa vào đó để, người tu tập rồi từ từ tới một lúc nào đó thì hành giả vượt khỏi những cái ý niệm tục đế mà lúc hành giả chỉ biết rằng đây là lạc thọ khổ thọ biết rõ rằng đây là tâm tham tâm sân đấy rồi lên nữa đã biết rằng mọi thứ đang sanh diệt biết là đang sanh diệt sanh diệt thì ở cái giai đoạn sanh diệt này nè hành giả mới thấy rằng mọi thứ ở đời không gì không sanh diệt và những gì đang sanh diệt những gì đã sanh thì thì phải diệt thì cái cái cái cái tính sanh diệt đó nó có cái tên gọi rất là chuyên nghiệp đó là khổ đế tất cả những gì sanh diệt đều là khổ đế như vậy thì trên đời này có cái gì không sanh diệt không có như vậy cái gì trên đời này cũng là khổ đế và nếu mọi thứ đều là khổ đế thì mình thích mình ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ đế mà muốn hết khổ muốn chấm dứt cái khổ thì đừng có thích đừng có ghét ở trong cái bất cứ cái gì nữa bởi vì cái gì cũng là khổ nên thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ mà có thích ghét là có đầu tư khổ mới cho nên vì ấy không có tiếp tục thích về ghét tại sao tôi thêm cái ghét ở đây tập đế làm gì có có ghét nhưng mà tại sao tôi phải thêm là bởi vì trong kinh tứ niệm xứ được Phật ngày dài có cái chữ tham ưu tham ưu thích ghét không rời nhau khi ta thích một cái gì đó là ta phải ghét cái ngược lại và khi ta ghét cái gì đó là coi như một cách kính đáo ta sẽ thích cái ngược lại các vị có hiểu không ta này ví dụ như mình thích ấm thì mình ghét lạnh mình thích mát thì tự nhiên mình ghét nịch luôn luôn mình thích thơm thì mình ghét thối thích xa thì ghét gần thích gần ghét xa ví dụ như vậy vân vân vân vân nói chung là mình thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại và khi mình ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại cho nên trong một cuộc bài giảng gần đây cho một cái nhóm phật tử bên anh hậu qua bên đây này qua thạc sĩ thì tôi có nói thế này hãy cẩn trọng với từng cái giây phút sống của mình vì thông qua từng giây phút đó từng giây phút tâm lý ấy ta thích là ta ghét một cái gì đó trong đời ta tưởng rằng nó đơn giản nô no, nó không có đơn giản đâu không có đơn giản đâu khi ta thích một cái gì đó ta sẽ ghét cái ngược lại và cứ mỗi cái thích cái ghét nó để lại vô số cái hệ lụy tin tôi đi tin tôi đi nó có vô để lại vô số hệ lụy mà bản thân cái thích là nó để để lại vô số hệ lụy rồi mà đằng này cái thích luôn luôn nó đẻ ra thêm một cái ghét nằm kế bên mà bản thân cái ghét này cũng để lại vô số hệ lụy rắc rối cái cái cái phúc thay cho cả nào mà càng ít thích càng ít ghét đỡ khổ còn đời sống mà còn có thích ghét là còn có phân biệt mà có phân biệt tức là có chọn lọc có chọn lựa và có theo đuổi và có tống khứ và có từ chối ha có thích ghét là có lựa chọn lọc mà hãy chọn lọc à, tránh nát à, và từ chối mà không thành thì sao ta khổ à, muốn không được là khổ mà ghét tránh không được cũng khổ cho nên tâm tham có hai mà tâm sân có hai không? tâm tham có hai đó là muốn tránh cái mình ghét và muốn có cái mình thích hai cái muốn rồi tâm sân cũng có hai bất mãn vì không có được cái mình thích là bất mãn vì phải chịu đựng cái mình ghét và tôi xin cam đoan một nghìn phần trăm rằng toàn bộ vũ trụ này tất cả phàm tâm chúng sinh đều sống gọn gàng ở trong thích và ghét này chỉ về thôi và chính cái thích và ghét này nó làm nền tảng cho khổ và sướng và cái gì nó dẫn đến cái thích ghét là do vô minh trùng bụng để đó là nói gọn còn nói rộng đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đó là nói trọng nói theo kiểu tặng kinh nói à thì đàm là do vô minh trong bố đế nó đẻ ra vô số vấn đề nha cho nên tôi quay lại ngày mai có thứ tá ngày hỏi thức là gì thì trong trường hợp này ngày sẽ là phát hiện biết ngày mai hai hai có thứ tới hỏi cái gì ngày thức ở đây có nghĩa là sự nhận biết các cảm giác đang có mặt đời sống của chúng sanh từ lúc lọt lòng cho đến lúc chết như là những cái thầy ma chưa có chôn tức là mình đói khát no ấm buồn vui sướng khổ mà mình không hề biết cái gì nó đang diễn ra không. nhưng mà riêng đối với một hành giả tứ niệm xứ vị ấy biết rất rõ cái cảm xúc gì nó đang đang đi qua lòng mình và tôi có thể khẳng định một điều có nhiều cách để mô tả về thế giới về vũ trụ về chúng sinh nhưng mà trong đó có một cách nói không hề sai đó là toàn bộ vũ trụ này tất cả chúng sanh chỉ sống theo đuổi một thứ rồi đó là cảm giác không? tại sao đứa bé đấy khóc là bởi vì tôi đã nói rất là nhiều lần nó khát sữa nó khóc nó nóng nực qua nó khóc nó ngứa qua nó khóc cái tả chưa thay nó cũng khóc tiếng ồn thình lình nó cũng khóc ánh sáng đột ngột nhiều quá nó cũng khóc cái gì làm cho nó khó chịu thì nó làm cho nó khóc Rồi tại sao nó cười tại sao nó vui tại sao nó ngủ ngon tại sao nó yểm nhuyễn môi nó cười trong giấc ngủ Là bởi vì nó đang tận hưởng một cái gì đó mà mình biết không? nó đang đã đời cái gì đó mà mình biết mà cứ vậy nó lớn lên nó, nó biết đi biết chạy rồi bắt đầu nó dậy thì rồi nó trưởng thành rồi nó nó biết yêu đương rồi có hôn nhân rồi nó có sự nghiệp suốt cái hành trình mấy chục năm đó cho đến qua tuổi trung niên rồi vào tới tuổi già suốt những thời gian đó là nó chỉ sống với cảm cái gọi là cảm giác thôi tức là theo đuổi cảm giác này chạy trốn cảm giác kia à, muốn có một chiếc xe đạp chiếc xe đẹp đi cho nó sướng nó cũng là vì để cảm giác muốn bán ngôi nhà nhỏ để mua cái nhà lớn hơn đó cũng là cảm giác muốn bỏ chỗ xấu về chỗ đẹp đó là cảm giác tại sao cưới con lan mà không cưới con hương đó là cảm giác tại sao lấy thằng tèo mà không lấy thằng tí đó là cảm giác tại sao thích giống sống xíu lỏng mà ghét xíu nóng tại sao thích xíu nóng mà ghét xíu lỏng đó là cảm giác lặp lặp lặp lặp lặp lặp thì ở đây như vậy khi mình nói phanh phui nó tận cùng như vậy mình thấy ồ thì ra toàn bộ đời sống của chúng sanh từ con ong cái kiến cho đến một vị trời ở trên tiên giới đều là sống trong cái cảm giác cho nên ở đây cái, cái, cái thức tri này rất là quan trọng ngày đấy thức tri là gì ngày nhìn cái tâm của ngày mà hai có thứ tám đó là thức tri nghĩa là sự nhận biết à, cái nhận biết cái sự hiện diện của ba cảm giác khổ lạc xả cái này nghe đơn giản cho nó sâu lắm người luôn luôn biết rõ mình sống với cảm giác gì thì chuyện đầu tiên là không có manh động manh động là gì ta là không vì cái sướng mà làm bậy không vì né cái khổ mà làm bậy thì gọi là không manh động còn tại sao người ta làm bậy bởi vì người ta không có kiểm soát được cái gì đó đang diễn ra trong lòng mình đang đi qua lòng mình họ không kiểm soát được cho nên cứ cắm đầu chạy trốn cái này và theo đuổi cái kia này cho nên đây là lý do vì đâu một cái đề tài này đối với các ngài nó quan trọng là bởi vì một người mà làm nhận diện được từng thứ cảm giác cảm xúc đang đi qua lòng mình nhận diện và và làm chủ được kiểm soát được từng cảm xúc cảm giác đang đi qua lòng mình thì bản thân người đó nếu đủ duyên chứng thánh và khi chứng rồi thì có thể giúp cho vô số người khác và nếu không chứng thánh được thì tối thiểu cũng được hiện tại là trú an lạc hiện tiện không cái đời này không gì sướng cho mà cái người làm chủ được cảm xúc của mình này nhớ nha chúng ta có một tỷ đô la có 800 cái nhà không bằng cái tên nó nghèo mà nó làm chủ được bản thân đó. Ừ. như tôi nói rất là nhiều lần người giàu nhất không phải là cái người có hết mọi thứ bởi vì cái gì nó không bao giờ có trên đời thì không bao giờ có một cái cá nhân nào mà có hết mọi thứ mình muốn chỉ nó không bao giờ có cho nên cái người giàu nhất không hề là cái người có hết mọi thứ mà người giàu nhất chính là cái người có thể sống thoải mái trong mọi tình huống thì cái người này mới là gọi là người giàu là vì sao vì núi rừng sông suối quan sơn giả lẫm đồng không mong quạnh ở đâu người này cũng có thể nhăn răng ra cười hết ở đâu người đó cũng thấy thỏa mãn được hết còn khổ nhất là cái tên mà nhà cao cửa rộng sung sướng áo dốc ờ, ờ, lụa là mà đôi khi chỉ cần mà thiếu một chút là nó chịu không nổi thì quá ra lúc bây giờ nó đang sống một cái tâm thức của một cái thằng nhà nghèo Tại vì sao? Tại sao gọi là nghèo? Bởi vì nó đang sống với cái chữ thiếu. Các vị nghĩ của tôi nói đúng không? Khi mà nó khó chịu với cái sự thiếu thốn á, thì trong đầu nó luôn luôn nó, nó có hiện là cái chữ thiếu to đùng trên trái mà trên đời này thằng nào nghèo thằng nhà nghèo nó mới có chữ thiếu trong khi mình giàu nứt đố đổ vách mà mình rất dễ thấy cái chữ thiếu nó xuất hiện khắp nơi hết mình là người rất khó thỏa mãn như vậy thì trong lòng mình lúc nào cũng có chữ thiếu mà nếu anh sống với chữ thiếu trong đầu thì anh phải là thằng nhà nghèo chứ không là, là gì nữa trong khi cái người mà họ sống tri túc lại khác họ luôn luôn họ làm chủ được cảm xúc của họ sao họ cũng vui được hết sao họ cũng an lạc được hết ví dụ như trong kinh nghiệm kinh nghiệm tu tuyệt quán ấy buổi đầu hành giả ghi nhận yeah, à, đây là khổ thọ đây là lạc thọ đây là xả thọ không nhưng mà đến một lúc nào đó thì hành giả sẽ thấy sẽ ghi nhận ghê hơn nữa thay vì trước đây mình ghi nhận đây là khổ thọ thì bây giờ hành giả ghi nhận thế này khổ thọ đang mất đi chứ không phải là không phải là đây là khổ thọ mà mà là ghi nhận khổ thọ đang mất đi lạc thọ đang mất đi xả thọ đang mất đi nó phải như vậy và sau cùng thì hành giả thấy rõ rằng tất cả những gì đang sanh đều phải diệt và tất cả những gì sanh diệt đều là khổ với cái thấy này nè mà cộng với ba la mật thì hành giả chứng thành còn tại sao mình hiểu như vậy mà mình không chứng thì ba là mặt nó không cho phép không cho phép nó không có... mình có passport đó nhưng mà trong cái pass mình mình chưa có visa hoặc là mình có visa nhưng mà mình chưa mua vé máy bay mình mua vé máy bay nhưng mà mình đang bay mình chưa có hạ cánh mình chưa có landing mà gần hạ cánh rồi cũng chưa được gọi là tới nữa mình phải ra khỏi máy bay mình đi ngang cái khu pass control cái khu mà mà mà, mà xét giấy á, ừ, của bên tụi hải quan á phải ra khỏi cái đó ra cái cái tụi cái chỗ lấy mà cái cái cái cái ờ, cái ờ, ba kịch clan chúng khu lấy hành lý thì mình mới được kể là là tới tới nơi nào đó nhớ nha còn lần này chưa cho nên mình có passport ok good mình có visa Andre good nhưng mà mình chưa có mua vé máy bay mình chưa có bài ở đây cũng vậy đừng có thấy tinh thông Phật pháp mà đòi người đó phải hết phiền não đòi người đó phải chiến thắng còn quý thứ nhất là anh mới có pass thì mới có passport thôi anh chưa có visa mà anh xin được cái visa nhập cảnh rồi anh có mua vé máy bay chưa chưa chắc nhớ nha nhớ cho nên ở đây trên mặt lý thuyết trên mặt kỹ thuật thì một người một người mà làm chủ được cái cảm xúc của mình là trước mắt được an lạc cái đây còn cái chuyện mà muốn chiến thắng hay không thì còn phải hỏi cái ba la mặt nó có gật đầu hay không cái ba la mật tức là các cái công đức trong đời quá khứ cái các cái công đức mà được thực hiện bằng cái lý tưởng giải thoát nha chứ còn cái công đức mà mà mà, mà tự được thực hiện bằng cái cái, cái lý tưởng mà uh, nhân thiên uh, hưởng phúc lạc trời người thì cái, cái, cái công đức nó không được gọi là ba la mật mà cái công đức nào được thực hiện bằng lý tưởng cầu giải thoát thì cái cái công đức đó được gọi là ba la mật này nhớ cái đó ừ gọi là ba la mật thì là là là có cái ba la mật cộng với cái chuyện mà hành trì đúng đắn thì mới có thể chứng thắng cho nên ở trong ở trong ờ, trong ờ, trong gì ta trong ờ, trong kinh đại niệm xứ đức phật ngày chốt lại thì nói này có tỳ theo một người tu đúng tứ niệm xứ thì tối đa là 7 năm mà tối thiểu là 7 ngày có thể chứng thánh tối thiểu là ana hàm thì mình nghe mình thấy ngày tuyên bố chắc nên chị em mình cũng biết ủa sao nhiều người tu mấy chục năm không đạt lý do là họ có tu đúng kể cả lý thuyết họ biết rất giỏi rất chính xác rất chính xác nha kể cả trường học biết rất chính xác nhưng mà do ba la mật nó cho phép cho nên lúc mình họ gần chạm cái chỗ đất nó quẹo và tôi nói rất là nhiều lần tôi nói không biết là bao nhiêu lần chỗ này nhiều bà con trong nó chửi tôi như là chửi con nó nói tôi không làm thiền là bạc thiền là phải ngồi liên diêm cho nó vừa lòng mắt ruột ok mà tôi chỉ nói thiền tứ niệm xứ là nhận thức cái nhận thức rất là quan trọng bà con nghe kỹ chỗ này nha nó có một cái khác biệt rất là lớn giữa hai hành giả sau đây một biết rõ rằng tôi đang thở ra tôi đang thở vào tôi đang có tâm tham tôi đang có tâm sân tôi đang dễ chịu tôi đang khó chịu đó là hành giả đầu tiên tức là họ quan sát niệm xứ từ góc độ tôi là từ cái góc độ chủ thể lẽ ra phải nhìn nó từ góc độ khách thể nghĩa là sao là chỉ nhìn mọi thứ diễn ra mà không có can thiệp vào đó bằng một cái ý niệm tôi trong đó bây giờ mình thử tưởng tượng đi nha có hai cái cái, cái thái độ đó ràng lắm mình nhìn một cái dòng nước nó chảy trước mặt mình hoặc là mình đang chải tóc mình đang chải tóc thì mình nhìn cái mái tóc của mình hoặc là mình đang nhìn cái bụi cái, cái, cái dòng nước trước mặt của nhìn bụi cây trước mặt thấy hai cái khác nhau một bên là mái tóc của tôi nó có cái tôi trong đó đâu còn một bên là mình nhìn thấy dòng nước đang chảy trước mặt mình hai cái nó khác nhau nhiều đừng có nói là một đừng có nói nó giống nhau sao mình nhìn cái mái tóc mình hoặc là nguyên một đứa đám trẻ nó đang chơi trên sân mà mình liếc mình thấy đứa con của mình và con hàng xóm mà cái lòng mình đã khác rồi mình liếc thằng tèo của mình tí mình con lan con cúc con đào con yến con hương của mình mình nhìn nó khác còn mình nhìn mấy cái đứa đó mình của mấy đứa hàng xóm mình nhìn nó bằng tâm trạng khác thì ở đây hành giả tứ đồng xuyết phải nhớ thế này có hai cách nhìn một mình nhìn mọi thứ như là mình nhìn mình và cái thứ hai là mình nhìn mọi thứ như là một người viễn khách đang đứng bên bờ sông nhìn nước trôi hoa hoa trôi nước chảy nhớ như vậy hay khác nhau cho nên các bạn là mặt nó khiến nó khiến cho tới lúc mà mình gần tới rồi đó như cái mình quẹo nó có nhiều kiểu quẹo lắm một là mình bị kẹt vào cái ý, ý niệm thường vô thường hai là bị kẹt vào ý niệm khổ lạc ba là bị kẹt vào ý niệm ngã và vô ngã phải kiếm một cái gì đó để để, để kẹt lại phải kiếm một cái gì đó để kẹt lại chứ lẽ ra nếu mà mình đi suốt á, cái gì vô thường thì cái đó khổ giá đa biết chăng tăng đúc khăn cái gì vô thường thì cái này cái đó khổ mà cái gì là khổ thì cái đó là không phải tôi không phải của tôi nhớ cái đó luôn luôn và luôn luôn nhớ cái điều đó ừ. cho nên ở đây chỉ bàn về cái chữ thức không đó là mình thấy thức ở đây trong bài kinh này trong chỗ này phải hiểu thức ở đây tức là khả năng nhận biết sự có mặt của các cảm giác Đấy, để thấy rằng đời sống này nó là một chuỗi dài của những cảm giác thôi. nhận ra cái đó cũng đủ chứng tâm rồi đủ chứng tâm dư chứng tâm cái thứ hai là định nghĩa về tưởng tưởng là gì vì trả lời cho một người đại trí cho nên nên ngài sẽ là phật không bao giờ thích này không có giải thích được ngài chỉ nói tưởng đây là gì là biết rõ xanh vàng đỏ trắng đó là tưởng đó tôi hồi tôi còn bé đó, tôi đọc thì tôi sốc lắm tôi định nghĩ kỹ trời nhưng mà tôi già là cái gì lý tóc tôi hai màu bây giờ nó là mỗi lần hồi xưa bồ tát nữa ừ, dặn cái người bồ tát lúc làm vua bồ tát dặn người tóc thì là thấy có tóc bạc báo báo nhà biết nhà tu còn tôi giờ tôi nhìn cái tóc của nó bạc nhiều quá tôi không biết tôi kiểu gì nên khỏi tu luôn rồi đó, tóc bạc rồi tôi mới thấm một điều đó là thấm một điều đó là tại sao mà ngài trả lời tưởng tức là thấy tức là biết rõ xanh vàng rõ trắng cái chỗ này theo chú giải vậy thích cái màu ở đây là cái nó có nghĩa là vỏ ngoài uhm, nhớ nha như vậy như vậy mình dịch lại nha thế nào là tưởng tưởng tức là cái ý niệm về vỏ ngoài của thực tại vỏ ngoài của các pháp thì cái ý thức đó cái nhận thức đó cái biết đó được gọi là tự wow cái vỏ ngoài cái vị nghe kiểu không ta tức là trong một cái vật thể thì cái gì nằm ngoài bìa cùng nằm ngoài bìa cái gì bìa nó trái cam đi thì cái gì mà nằm ngoài bìa trái cam ai cũng nói là vỏ cam sai cái màu cái màu cái màu rồi mới tới cái vỏ cam cái màu của vỏ cam rồi mới tới vỏ cam ngày sẽ phát ngày chọn cái màu mới ghê chứ thay vì ngài chọn là hình dáng thôi mình là lấy cái màu sắc ừ. thay vì ngài nói thay vì ngài nói vỏ cam mà nó không ngài nói cái màu của trái cam thì tưởng là chỉ là gì tưởng nghĩa là cái nhận thức về cái nhận biết về cái vỏ ngoài vỏ ngoài cung thế chứ cung đó nha tưởng là cái nhận biết về vỏ ngoài cung của các pháp này ví dụ như biết rõ đây là nam nữ được cái trống mái đẹp xấu cao thấp trắng đen mập ốm xa gần trong ngoài trên dưới đã, ờ, mau chậm thì tất cả những cái đó được gọi là cái biết của tưởng như vậy thì mình thấy trong toàn bộ đời sống này của mình nó có ba cái biết cái biết của thức cái biết của tưởng và cái biết của trí cái biết bây giờ bắt đầu tôi nói qua một cái đoạn khác làm ơn cái chữ thức này tôi là lấy khỏi bài kinh này nha vì tôi đang nói chữ thức ở nghĩa rộng thức là cái biết của sáu giác quan mắt tai mũi lưỡi thứ hai là cái biết của tưởng là cái biết của cái gì thuộc về hồi ức kiến thức kinh nghiệm cái biết thứ ba là cái biết bằng trí tức là biết cái gì là thiện cái gì là ác cái gì nên cái gì không nên cái gì là nhân cái gì là quả nhân nào cho quả nào quả này từ nhân nào mà đến nhân này sẽ cho quả nào đó thì cái trí này được gọi là cái biết này được gọi là cái biết của trí như vậy có ba cái biết cái biết của thức cái biết của tưởng và cái biết của trí thì, thì tất cả chúng sanh chỉ biết bằng hai thứ là cứ biết bằng bằng bằng bằng, bằng thức và bằng tưởng thôi rồi thức thì nghĩa là con mắt mình nó chụp hình lỗ tai mình nó chụp hình lỗ mũi mình nó chụp hình à, cái gì cũng chụp hình hết nhưng mà để nhận biết cái mùi đó là mùi gì mình thích hay mình ghét à, thì lúc đó là chuyển qua một cái giai đoạn tâm lý khác nha, nha. chỉ còn riêng cái biết của thức nó rất là máy móc à, bởi mấy lần tôi giảng đi à, tôi nói chữ piano vì nó là chỉ biết đơn thuần đấy rồi biết của thức nhưng mà tới cái bước hai là cái biết của tưởng chúng ta tới bước này thôi à, chúng ta biết đây là cái nhà không phải là chiếc xe chúng ta biết đây là cái bàn không là cái ghế cái này là tròn phải là vuông à, tất cả cái biết chúng ta trong đời sống này đều là cái vỏ ngoài của các pháp và chính vì chỉ biết vỏ ngoài cho nên chúng ta mới đam mê chứ nếu mà chúng ta biết rốt ráo chúng ta chán phèo phải nói như vậy thí dụ như tôi nói rất là nhiều lần một cô gái hoa hậu hay là một cái cô gái xấu quá cô gái người châu phi không à, đầu dồ trắng dẹp à, xanh nanh đỏ mỏ răng cỏ lưa thưa à, xấu quá xù xề chảy xệ nếu mà hai cô này đem bỏ vô khối mà quết thì giống nhau y chang y chang nhớ nha ừ. nhờ, nhờ mình mình thương mình ghét mình có bỏ ngoài mình thấy cái bà này chân dài tới nách nè đó, đó mình thấy mình xếp vô cái loại chân dài mình thấy bà đẹp mắt môi trán càm đẹp chứ còn thật ra đó, nếu mà nó nói rốt ráo đó, thì không cần phải cắt xẻ ra nhiều miếng chỉ cần lột cái lớp da ngoài thì mình nhìn thấy nó lỏng xương sống luôn cho nên tất cả những gì mình thấy là ngon là đẹp là trẻ là cao thấp mập ốm chỉ là có vỏ ngoài thì mà ngày sản phát ngày không có xài cái chữ vỏ ngoài mà ngày xài bằng một cái cái cách chơi chữ rất là thông tuệ tưởng là gì tưởng là cái màu của vạn hữu cái biết cái biết trên cái màu của vạn hữu tôi khoái quá bây giờ ở tuổi này tôi lại thấy đó là câu trả lời rất là minh triết rất thông tuệ và rất là thơ mộng tưởng là gì tưởng là chỉ là cái biết qua cái màu của của vạn hữu của thực tại của chân lý thôi nha cho nên hôm nay bà con cẩn thận coi cái mình sống bình thường mình sống bằng trí hay là bằng tưởng đa phần mươi chín phần trăm mình sống toàn bằng tưởng không à. mình sống bằng các ý niệm bằng các kinh nghiệm hồi ức tại sao cái đó là màu xanh là bởi vì bố mẹ trường lớp sách vở sớm làng xã hội dạy mình cái đó là màu xanh ờ, tại sao mình gọi đó là màu là hình vuông không phải là hình tròn tại sao đó là bắt giác mà không phải hình thang phải hình thôi không phải là đa giác không phải là lăng trụ không phải là hình nón tại sao vậy vì xã hội vì thầy cô dạy như vậy đó cho nên mình cũng theo đó mà gọi tại sao cái màu này là đỏ xanh vàng lục lam chàm tím tại sao mình, mình có phân nhiều màu như vậy là bởi vì cũng xã hội trường lớp nó dạy mình như vậy và suốt mấy chục năm trong đời này chúng ta sống toàn là bằng những thứ mà người khác trao cho chứ chúng ta chưa bao giờ có một lần sống bằng cái nhận thức của riêng mình phải nói như vậy đó nha kể cả cái người mình yêu đương mình nghĩ cái là lựa, lựa chọn của tôi sai cái lựa chọn của mình vẫn là dựa trên những những cái cái cái, cái tiêu chuẩn mà người khác ban cho thí dụ như nhớ nha con thằng chồng là phải học giỏi cái giỏi này cũng cũng do xã hội nó chế ra thằng chồng phải có bằng cấp thằng chồng phải cao ráo thằng chồng phải giàu có thằng chồng phải biết cưng chiều thì tất cả những khái niệm này toàn là do gia đình xã hội sách vở phim ảnh nó dạy nó dạy rồi mình mới lấy cái này mình lấy nó làm tiêu chuẩn để mà lựa chồng chọn vợ mua nhà mua xe đều là những tiêu chuẩn mà gọi là giả lập mà những cái tiêu chuẩn ở đâu nó ra nó là cái vỏ ngoài của thực tại thôi vỏ ngoài chứ còn trời đất này nó chỉ có đất nước lửa gió rồi chẳng có kỹ vậy đó. nhưng mà nhờ mình dựa vào cái vỏ ngoài để mà mình có cái phân biệt đấy rồi từ cái phân biệt đó nó mới có cái thích ghét không giống nhau và có cái thích ghét không giống nhau cho nên là cái chọn lựa của mình trong đời sống không giống nhau cái sở hành cái hành trạng cái hoạt động cũng giống nhau mà hoạt động không giống nhau nó dẫn đến cái số phận khác nhau thế là nó tạo ra cái muôn màu muôn vẻ của cái gọi là thế giới nha ok đúng một tiếng đồng hồ rồi chúc các vị ngày vui yeah. Yeah. chúng là còn thiếu mấy phút nhưng mà mệt lắm tôi giảng dạ. mở mắt ra hôm nay tôi quay trở lại ra đã ra tới cổng